you luôn cho tù con trao hậu phê tu lơ che che nho hậu yêu thương bỏ cho qua qua chan xin gì luôn qua cả thiên xia lo của tôi xa lưu tù mê bon rau hậu phê tu lúa chê chê không lần đi tê thả ua so sự po trô hậu phê trò chùa đua tu mê bon trong dịp lu ni trao lúa thua không là cán tu show so sự thả cho YouTube cha ni lu lu có wa lu li so qua lời mò tu nâng gì lu giờ trong lúa nhà lu khi xia sao xia lo cho trâu cừu tudo hoa thong pla can du show so si tha cho yu thu cha ni lu lu có wa li so qua lời mò tu nâng gì luôn con bên tha lùa khi xia sao xia lo cho trâu cụ mà ua khó đê chờ có tụt đu